Giải mã chuyến vi hành của bà Võ Thị Ánh Xuân, liệu bà Xuân có bắt tay được với ba Dũng? Hữu danh vô thực là từ hợp nhất để mô tả vị trí của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước. Bà Võ Thị Ánh Xuân được Đảng Cộng sản bố trí vào chiếc ghế Phó Chủ tịch nước. Nghe thì to lớn thế nhưng thực chất đây là chiếc ghế hữu danh vô thực. Cho đến nay, người mà có thể lên được chủ tịch nước từ ghế phó chủ tịch nước duy nhất đó là ông Tôn Đức Thắng. Ông Tôn Đức Thắng, nhân vật mà Đảng Cộng sản muốn xây dựng thành tượng đài của giai cấp công nông để tuyên truyền, vì thế ông mới đáng đặt cách như là người duy nhất cho đến nay bước lên ghế chủ tịch nước từ ghế phó chủ tịch nước một cách chính thức. Tuy nhiên, dù là làm chủ tịch nước thì ông Tôn Đức Thắng cũng không được vào Ủy viên Bộ Chính trị, nghĩa là thực quyền của ông Tôn Đức Thắng là không có gì. Người tiền nhiệm của bà Võ Thị Ánh Xuân là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, được tiếp nhận quyền Chủ tịch nước từ ngày 21 tháng 9 năm 2018 đến 23 tháng 10 năm 2018 theo luật định vì khi ấy ông Trần Đại Quang đã chết. Bà Thịnh chỉ tạm quyền đợi khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới – Lúc đó bà Thịnh được giữ quyền chủ tịch nước chỉ 32 ngày. Phó chủ tịch nước là ủy viên trung ương đảng mà bí thư tỉnh cũng là ủy viên trung ương đảng. Ở nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này, bà Võ Thị Ánh Xuân vẫn là ủy viên trung ương đảng. Tuy nhiên, chức bí thư tỉnh thì có miếng nhưng ít tiếng. Ngược lại, phó chủ tịch nước chỉ là có tiếng mà không có miếng. Cũng tương tự như bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Võ Thị Ánh Xuân cũng có mối quan hệ phe nhóm. Tuy nhiên, nhóm ủng hộ bà Võ Thị Ánh Xuân không mạnh, chính vì vậy bà rất dễ bị Trung ương di chuyển khỏi chiếc ghế bí thư tỉnh. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ đều là những vị trí mà phe cánh Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính muốn củng cố lực lượng. Một nữ bí thư tỉnh sẽ không giúp ích được gì nhiều cho phe Chính Dũng trong các cuộc tranh giành ảnh hưởng. Võ Thị Ánh Xuân là Hoa Kiển. Hiện nay, ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng. Tuy nhiên, trước đại hội 13, lúc lúc mà Trung ương đấu đá khốc liệt để xếp ghế thì ông Phạm Minh Chính là trưởng ban tổ chức Trung ương, một vị trí mà có thể sắp xếp nhân sự cấp ủy viên Trung ương đảng. Ông Lê Hồng Quang, trước đây là phó chánh án, thường trực Tòa án Nhân dân tối cao, là người duy nhất quê An Giang, là ủy viên Trung ương đảng. Ông Quang nhiều năm lăn lộn, nhiều năm lăn lộn ở Trung ương đã tạo quan hệ rất tốt, mà đặc biệt là mối quan hệ với Phạm Minh Chính. Việc đưa ông Lê Hồng Quang về thay cho bà Võ Thị Ánh Xuân làm bí thư tỉnh là một nước cờ khá hay của Phạm Minh Chính. Bà Võ Thị Ánh Xuân được đưa ra Hà Nội làm Phó Chủ tịch nước xem ra như là giải an ủi. Như đã nói, chức Phó Chủ tịch nước gần như không có thực quyền gì đây là vị trí mà đảng chỉ dùng để trang trí cho đẹp. Chưa có phó chủ tịch nước nào vào được ủy viên Bộ Chính trị. Chưa có chủ tịch nước nào tiến thân cao hơn nữa. Phụ nữ nào mà ngồi vào ghế phó chủ tịch nước thì xem như nắm chắc xuất về hưu. Rất nhiều đời phó chủ tịch nước tồn tại một cách thầm lặng. Nhưng liệu rằng bà Võ Thị Ánh Xuân có làm khác hay không? Thực tế, bà Võ Thị Ánh Xuân là phó chủ tịch nước còn rất trẻ. Hiện nay bà chỉ mới 51 tuổi, nghĩa là tuổi đời sinh hoạt chính trị của bà còn khá dài. Với quỹ thời gian dài như thế, liệu rằng bà Võ Thị Ánh Xuân có làm điều gì khác biệt so với các người tiền nhiệm của bà hay không? Tương lai còn ở phía trước, nếu ngồi ở ghế phó chủ tịch nước hai nhiệm kỳ thì bà Xuân vẫn chỉ mới 61 tuổi. Không biết lúc ấy bà có vào được Bộ Chính trị hay không? bà Võ Thị Ánh Xuân thực hiện chuyến vi hành đầu tiên. Chắc chắn, bà Võ Thị Ánh Xuân không muốn theo lối mòn của người tiền nhiệm vì đơn giản bà còn rất trẻ, mà càng trẻ thì càng tham vọng. Mới lên làm Phó Chủ tịch nước chưa bao lâu thì ngày 7 tháng 6, bà Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về thăm An Giang. Theo báo chí nhà nước thì bà Xuân cùng đoàn công tùy tùng đã đến thăm vùng biên giới An Giang. Đơn vị mà bà Xuân thăm là Bộ Tư lệnh Biên phòng, Quân khu 9. Được biết quân khu 9 là lãnh địa của Nguyễn Tấn Dũng. Việc đến thăm lực lượng này nói lên nhiều điều, có vẻ như là bà Võ Thị Ánh Xuân muốn tạo mối quan hệ với thế lực lớn nhất miền Tây Nam Bộ này. Được biết quân khu 9 đang là nơi mà ông Nguyễn Phú Trọng đánh phá rất mạnh. Trước đó tại kỳ họp thứ 3 từ 11 đến 14 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị ông Nguyễn Phú Trọng xem xét thi hành kỷ luật Thiếu tướng Trần Văn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 9, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Bằng cách cách hết tất cả các chức vụ của ông này. Chưa hết, ông Trọng cũng làm tương tự với ông Lâm Văn Tâm, Đại tá trưởng phòng quân nhu, Cục Hậu Cần Quân Khu 9, nguyên chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quyền Phước Long. Đại tá Lê Hoàng Dữ, Phó chủ nhiệm chính trị Quân Khu 9, nguyên Phó bí thư thường trực đảng ủy, nguyên chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đại tá Đỗ Minh Đẩu, Phó bí thư đảng ủy, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu bị cảnh cáo. Những cá nhân bị kỷ luật được xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng, lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư, mua sắm trang thiết bị, gây thất thoát, lãng phí, ngân sách nhà nước. Quân khu 9 thì ngay cả ông Trọng còn lo lắng thì đủ thấy đây là đơn vị có sức ảnh hưởng như thế nào. Việc bà Võ Thị Ánh Xuân trở về An Giang lấy tư cách là phó chủ tịch nước tạo mối quan hệ với lãnh đạo của đơn vị quân đội này được cho là một nước cờ khôn ngoan. Thành công hay không thì chưa biết, nhưng ít ra cũng phải tạo một mối quan hệ với nhóm lợi ích đang lên hiện nay. Nguyễn Tấn Dũng, thì đang liên kết chặt chẽ với Phạm Minh Chính. Phạm Minh Chính về Cần Thơ làm đại biểu quốc hội để hợp cùng thế lực Ba Dũng và cũng để tận dụng mối quan hệ Ba Dũng ở miền Tây tạo thành sức mạnh. Tư cách bí thư tỉnh đề xuất gặp lãnh đạo quân khu chưa chắc gì được vì tư cách bí thư tỉnh còn bé lắm. Tuy nhiên, lấy tư cách là phó chủ tịch nước để đến thăm lãnh đạo quân khu thì hoàn toàn có thể. Tuy chức phó chủ tịch nước là hữu danh vô thực, nhưng trên danh nghĩa vẫn là người phó của một nguyên thủ. Bà Võ Thị Ánh Xuân đi thăm quân khu 9. Có thể nói bà đã đi nước cờ khá hay, tuy nhiên thành công hay không thì còn phải chờ. Liệu bà Võ Thị Ánh Xuân có phá được dớp? Làm phó chủ tịch nước là ngồi chơi sơi nước rồi đợi đến ngày về vườn. Đấy là viễn cảnh bởi các phó chủ tịch nước tiền nhiệm của bà Võ Thị Ánh Xuân cũng không thể thoát khỏi cái job này được. Vậy câu hỏi được đặt ra là bà Võ Thị Ánh Xuân có phá được cái job này hay không? Điều mà ai cũng thấy đó là bà Võ Thị Ánh Xuân đang ở độ tuổi còn rất trẻ so với các người tiền nhiệm của bà. Vì vậy, bà Xuân cũng có cơ hội để làm khác các người tiền nhiệm kia. Việc thăm quân khu 9 là một trong những mong muốn như vậy. Không người phụ nữ nào không muốn có được vị trí như bà Nguyễn Thị Kim Ngân trước đây, hay ít ra cũng như bà Trương Thị Mai hiện nay. Thêm vào đó là trong Bộ Chính trị hiện nay rất ít phụ nữ. Rất có thể vào nhiệm kỳ sau, phụ nữ sẽ được ưu tiên ứng cử vào ghế ủy viên Bộ Chính trị. Có thể dự đoán thế lực Phạm Minh Chính sẽ là mạnh nhất sau 5 năm nữa và bà Võ Thị Ánh Xuân nếu gia nhập được nhóm lợi ích này cũng là một lợi thế rất lớn. Không biết bà Võ Thị Ánh Xuân có thành công hay không, nhưng rõ ràng nước cờ của bà này là khá khôn ngoan. Không một người nào tiến vào Bộ Chính trị mà không được sự đỡ đầu của nhóm lợi ích nào đó, và bà Võ Thị Ánh Xuân cũng không thể là ngoại lệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin giải mã chuyến vi hành của bà Võ Thị Ánh Xuân. Liệu bà Xuân có bắt tay được với ba Dũng